xin chào tất cả mọi người à, cũng lâu mình không ra video rồi thì hôm nay mình sẽ à, quay lại và giới thiệu cho mọi người một dòng sản phẩm đó chính là cái dòng à, xe năng điện nha mọi người nhé xe năng điện cũ xe này của Nhật đấy hãng sản xuất là Komatsu nha mọi người nhé đấy Komatsu thì nó vẫn đến từ Nhật thôi đó hôm nay là con xe lưng điện này là tải trọng lưng của nó là một tấn rưỡi chiều cao lưng là 3 mét đó và đời là con này đời cao luôn là đời 2015 nha mọi người nhé đó xe này là mới nhập khẩu từ bên ờ, từ bên nước bạn về ờ, kho mình luôn để cung cấp lại cho mọi người đây đó thì trời đang rất mưa nên là mình cũng quay nhanh thôi giới thiệu sơ qua thôi thì cái mấy cái dòng điện này nó cũng gần gần là giống nhau đó về cái phần động cơ của Komatsu này đây có cái tay lấy gạt nhé mọi người cậy lên cho mọi người mở ra nhé đó là nó ra đó đây là phần động cơ của nó đây mọi người đó mọi người xem này đấy nó về đây nó nó dùng ở bên uh, bên kia thì nó rất là bụi bẩn đấy về đây mình có qua vệ sinh qua rồi mình vệ sinh qua thôi còn lại là nguyên bản hết cho mọi người nhá chưa thay thế một cái gì luôn nguyên bản hết đấy về cái phần bánh xe này mình bật chìa khóa lên quay cái bánh xe mọi người xem này đấy nó vẫn còn rất là dày còn rất là mới keng đó đấy. đấy. Komatsu đời cao đời 2015 nhá mọi người nhá tấn rưỡi lưng cao 3 mét đó là mình quay mặt trước đây đây cho mọi người xem nó tấn dưới 3 mét con này thì à, phù hợp để à, chui lách với những cái à, giá kệ để mọi người lưng hàng lên những các giá kệ cho mọi người nhé vì cái chiều cao 3 mét này mới cái tải trọng tấn dưới này rất là nhỏ thôi nhưng không phải to giống với dòng tải trọng lớn kia đây là cái phần điều khiển của chiếc xe nhé mọi người nhé cần gạt ở lưng hạ này đó cần gạt lưng hạ này di chuyển này Đấy, đèn này đầy đủ và cái tay uh, tay lái mọi người nhé đó vì trời đang mưa mình cũng quay rất nhanh thôi mọi người à, xem tham khảo thôi đó và bây giờ mình sẽ vận hành cái chiếc xe lưng này cho mọi người xem nhé bật chìa khóa nha mọi người nhé mọi người di chuyển này đó Đấy, tiến lùi cho mọi người lưng hạ nhé đó có mấy cần lưng hạ kìa và ôm nhả càng cán ra này rồi rồi và bây giờ mình sẽ ra cái bình để cho mọi người xem cái bình của nó nhé mình đã bảo con này đời cao nên bình nó rất còn ổn luôn đấy mọi người đây người xem này à, đây là cái chiếc bình của cái xe đời 2015 nhé mọi người nhé đó không để xem đây đây là những từng cái chiếc xe một đây này đó rồi vừa rồi cũng là cái phần uh, giới thiệu về cái chiếc xe tăng điện Komatsu uh, một tấn rưỡi nâng cao 3 mét của mình À, nếu mọi người mà biết muốn biết thêm thông tin chi tiết về giá cũng như thông số của cái chiếc xe điện này ấy, thì mọi người có thể liên hệ số điện thoại ngay trên màn hình nhé mọi người nhé Nah, sih jatuh kamu enggak?